chào bạn đã quay trở lại với Vietnam Food TV thì ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn đến một quán ốc tại đây là 108D A6 ngõ 13 Khuất Duy Tiến à, quán này à, do một người bạn mình giới thiệu và mình ăn rất nhiều lần và rất là khá rất là ngon về cái ốc rất là chất lượng ốc to rồi là về à, Ờ, các món ăn mà anh làm rất là khéo thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn có một cái địa điểm ờ, ăn ốc mới lạ hơn và ngon hơn ok bây giờ chúng ta sẽ vào nha <laughs> xong rồi nha đi vào nhà rồi tè còn thiếu gì nhỉ ngao bỏ ok thì đây các bạn mà đã ra rồi thì đây có cua lộn này ốc này rất là ngon các bạn nem chua này và gia vị ăn kèm thì ngày mai rất là vui và đồng hành với một người bạn mỡ đó đồng bạn nữ và các bạn Xin chào mọi người, rất vui được xuất hiện ngày hôm nay để thử món ăn cùng với mọi người Mong mọi người sẽ thích những cái món ngày hôm nay okay. Mình cũng là một người rất là thích ăn À, nhìn bạn xinh không? Rồi, bây giờ em thử thức đi Giờ em ăn uh, thử ở ờ, cái này cho nào à, xin phép mọi người mình sẽ ăn thử nem cho rán nhá lấy cái của ốc ăn không sao lấy được mà em chua đấy nhìn bạn ăn ngon không mình cũng thèm ngon quá ăn đến thứ hai luôn nhá à ngon hoàn lần thứ hai luôn bây giờ mình sẽ thử món cút lọng xà me nha mọi người đây sau đi sừng là ui sừng mấy mấy chỗ rồi chỗ nào cũng thấy Dạ, chén mà ăn ngon ở đây nó rất là thơm mùi sốt me à, nhưng là nó thơm cay cay bởi hành hành tây nữa ăn tiếp bạn ngon quá Đã thử món ốc kìa. Bây giờ mình sẽ thử món ốc nhé thì uh, hôm nay uh, mình ăn qua đây rất nhiều rồi và hôm nay mình giới thiệu bạn Vân đến đây Vân Khánh đến đây ăn thử và đưa bạn đây ăn thử luôn ăn thấy nước chấm ngon không Đấy nước chấm nào? Em thấy nước chấm này về ốc ấy Nó chua cay đủ ấy. Ờ, oh. Em thích ăn cái mà nhiều gia vị ấy Nó vừa chua vừa cay vừa mặn vừa ngọt Nó là mới do bắt đầu làm nó mọi thứ nó kiểu nhiều vị bắt đầu gọi là có sự hấp dẫn ấy Thưa mọi người, thực ra mình không hẳn là một người thích ăn ốc lắm đâu bởi vì là tính mình chả hiểu sao cái gì cũng thích ăn nhưng mà ốc lại không thích nhưng mà ở đây nhờ cái nước chấm ngon nên mình cũng muốn ăn đến thứ hai của ốc rồi ok bây giờ mình sẽ và bạn Tấn Khánh là một anh chàng mà suốt ngày à, đi theo mình trong những cái ờ, video ẩm thực các bạn à, em Thái sẽ thưởng thức cái món này nha ok bây giờ thì à, các bạn hãy đợi chờ xem bọn mình sẽ ăn hết cái đống này hay không nha gan bình thường nhé ăn xịn và thêm một món mới là ngao Dạ vâng. ngao này là ngao sò me thôi đúng rồi nó sò me ăn ngao quá ăn thử đi cái tay mới thì cũng được không sao để xem mà sẽ ăn thử ngao này mình chưa bao giờ ăn ngao kiểu sò me như này nên là hơi bối rối thì nhá 500 ngày có sao em cảm giác như thế nào thơm mùi sốt me giống như là cái món cái gì trứng cút lộn này ôi à. nhiều món quá bây giờ không nhớ là món nào ấy nhiều vị quá bây giờ nó nó khá ngon ở đây thì người ta rất là nào trọng tâm không phải ở món ăn mà người ta trọng tâm ở cái nước sốt thôi các bạn Mà thực ra là mình đi đâu mình cũng thích ăn là nước sốt bởi vì ừ. món thì ở đâu cũng làm được nhưng mà nước sốt thì phải có bí quyết đúng rồi đây là cô cô gái ờ, review đồ ăn có tâm nhất đấy à, bây giờ cá của mình nha ăn nhiều quá nên là ở đâu biết đấy đây ờ, là uh, trứng chích cô lộ

là cái um, sốt me ấy thế là nó nó nó gia vị nó rất là vừa đủ và nó nó hòa quyện với nhau ấy nó cũng thừa quá không thiếu quá mọi thứ nó là nói chung là khá là hoàn hảo nhưng mà anh thích nhất cái này, này. món uh, cái này đang cho giảm cho giảm ngon ờ, sung à nãy giờ chưa thử ra về à, cảm ơn các bạn đã xem video của mình mong rằng là các bạn sẽ có một địa điểm mới đến để uh, ăn ốc này ăn những món ăn vặt thành phố khá là ngon và khá là hấp dẫn ở đây thì mình sẽ ghi địa chỉ ở đầu uh, video cho các bạn để các bạn đến để tìm hiểu ok và tạm biệt và hẹn gặp lại à, và đọc một điện rất là nhớ like và subscribe kênh youtube của mình để uh, cập nhật nhiều video hay hơn nữa nhé ok tạm biệt và gặp lại trong các số tiếp theo nha